Kính thưa đại chúng, cái hiện tượng ma nhập, quỷ nhập chúng ta đã thấy và thấy cũng rất nhiều, không phải ít. Nhưng không phải là ai cũng bị. Phải không? Cho nên ở đây họ nói là tháng 7 cô hồn đi ra đường không cẩn thận là ma dựa quỷ nhập, vong hồn nó nhập. Không phải. Đây Thầy xin trích một bài kinh. Đức Phật nói về cái chuyện mà quỷ thần và ma quỷ nó, nó ám nhập, nó hành người. Không phải ai cũng bị. Nha. Trong kinh Trường A Hàm, à, kinh Thế Ký phẩm Đao Lợi Thiên Đức Phật có dạy thế này. Đức Phật nói với các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần." Tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần nhé. Nhà chúng ta ở có quỷ thần đấy. Không có chỗ nào là không có cả. Tất cả mọi đường xá, mọi ngã tư, hàng thịt, chợ búa, cùng bãi tha ma đều có quỷ thần, không có chỗ nào là không có cả. Đại chúng thấy không? Nhà ở cho đến đường xã ngã tư ngã bảy, hàng thịt chợ búa, bãi tha ma, chỗ nào cũng có quỷ, có thần hết đó. Phàm các loài quỷ thần đều tùy thuộc vào chỗ nương náu mà có tên. Nghe Các cái loài quỷ thần nó ở đâu thì gọi tên nó ở đấy. Nghe Đấy ví dụ như là thần nghĩa địa ở nghĩa địa thì gọi là thần ở nghĩa địa quỷ nghĩa địa quỷ ở nghĩa trang nghĩa địa em mà quỷ ở cây đa thì gọi là thần cây đa à, quỷ ở cây đề thì gọi là thần cây đề nghe không Đấy gọi là ở theo chỗ chỗ nào mình gọi tên chỗ đấy là do mình thôi nếu nương vào người thì gọi là người nương vào thôn thì gọi là thôn nương vào thành thì gọi là thành nhá quỷ thần nếu nương vào người thì gọi là người à, nương vào thôn thì gọi là thôn nương vào thành thì gọi là thành nương vào nước thì gọi là nước nương vào đất thì gọi là đất À, ví dụ như ở dưới sông mình gọi là gì hà bá thần hà bá ở biển gọi là hải thần à ở núi gọi là sơn thần đấy đấy quỷ thần đấy nương vào núi thì gọi là núi nương vào sông thì gọi là sông đại chúng thấy không nhưng mà ở đây cái điều đức phật khẳng định là chỗ nào cũng có quỷ thần đấy Phật lại bảo các tỳ kheo, tất cả mọi loại cây cối dù là rất nhỏ như cái trục xe cũng đều có quỷ thần nương tựa. Cái cây bằng cái trục xe thôi, như là ngón tay của mình ấy là đã có quỷ thần họ nương tựa đấy. Không có chỗ nào là không có. Tất cả mọi người nam, người nữ khi mới bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên ủng hộ. Nhá. Chúng ta nhớ khi chúng ta bắt đầu sinh ra khỏi lòng mẹ là có quỷ thần đi theo ủng hộ. Nếu khi nào họ chết thì quỷ thần gìn giữ họ, thu nhiếp tinh khí của họ nên người này sẽ chết ngay. Khi lúc mình mà sắp chết ấy, thì cái quỷ thần mà trước đây họ ủng hộ mình, họ đi theo mình đấy, chính họ là cái người họ sẽ thu nhiếp tinh khí của mình và sau khi họ thu nhiếp xong là mình sẽ chết ngay. Thần thức liền thoát thân ngay. Nha, đại chúng rõ chỗ này, ghi và để nhớ. Khi chúng ta mà hấp hối sắp chết thì cái quỷ thần mà họ đi theo mình á, ủng hộ mình suốt cuộc đời đấy thì họ chính họ sẽ là người sẽ thu nhiếp cái tinh khí của mình để cho mình chết để mình ra đi nghe không đấy, người đó sẽ chết ngay đức phật lại bảo các tỳ kheo giả như có phạm trí ngoài đạo hỏi rằng này chư hiền nếu như tất cả nam nữ khi bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên giữ gìn ủng hộ khi người kia sắp chết, quỷ thần giữ gìn ủng hộ kia sẽ thu nhiếp tinh khí của họ thì người này chết. Tức là có một cái người ngoại đạo mà họ hỏi một vị tỳ kheo rằng này thầy tỳ kheo, tôi nghe rằng nói rằng nam nữ khi sinh ra thì có quỷ thần đi theo để giữ gìn ủng hộ và khi người này sắp chết ý, thì quỷ thần sẽ thu nhiếp tinh khí thì người này sẽ chết. À, thế thì bây họ thắc mắc này. Thế nhưng tại sao người hiện nay lại có người thì bị quỷ thần quấy nhiễu. Nhá. Họ thắc mắc là tại sao tôi thấy bây giờ lại có những người lại bị chính quỷ thần quấy nhiễu là thế nào? Có người thì không bị quỷ thần quấy nhiễu. Nếu có người hỏi câu này thì các thầy hãy nên trả lời cho họ rằng Đức Phật mới dạy cho các tỳ kheo là nếu ai hỏi chúng ta như vậy thì chúng ta hãy trả lời như thế này. Ví dụ có người là hỏi đến hỏi Thầy là Thầy Thái Minh ơi, tại sao mà lại có người thì bị quỷ thần quấy nhiễu à, đại chúng thấy ma quỷ nó nhập đấy nó quấy nhiễu đấy có người thì không bị quỷ thần quấy nhiễu là thế nào à, mà tôi thì có nghe là ờ, trước đây các thầy nói là người nào sinh ra cũng có quỷ thần nó đi theo hộ vệ rồi đến lúc khi sắp chết thì chính cái quỷ thần đấy sẽ thu tinh khí của người đó để người đó chết thế nhưng bây giờ tại sao thì có người lại bị quỷ thần quấy nhiễu có người không bị thì các thầy trả lời thế nào đức phật dạy cho mình cách trả lời đây Đức Phật nói, nếu có người hỏi câu này thì các Thầy nên trả lời họ rằng người ở thế gian hành động phi pháp, tà kiến điên đảo, tạo ra mười ác nghiệp. Những người như vậy thì trong trăm hay nghìn người mới có một thần đi theo bảo hộ thôi. Giống như cả một đàn bò, đàn dê, trong trăm con hay ngàn con cũng chỉ có một người chăn giữ, thì việc này cũng như vậy vì hành động phi pháp tà kiến điên đảo tạo ra mười nghiệp ác nên những người như vậy trong trăm người hay ngàn người mới có một vị thần bảo hộ thôi nha đức phật nói cho chúng ta đây để chúng ta hiểu này cũng sinh ra làm người sẽ có thần bảo hộ nhé nhưng mà bảo hộ thế nào mấy vị thần bảo hộ đây thì đức phật nói cái người này nếu là người ác sinh ra với một cái tiền nghiệp là ác. Tiền nghiệp là nghiệp kiếp trước mình ác nhưng vẫn còn có cái phước được làm người. Nếu được sinh ra kiếp này làm người rồi mà lại làm người ác tiếp, lại sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối láo, nghiện ngập, bê tha, à, tạo mười ác nghiệp thì sao? Gọi là người tạo ác nghiệp. Thì Đức Phật nói là trăm người như thế, nghìn người như thế, may ra mới được một vị thần trông nom bảo hộ. Đại chúng hiểu không? Đấy. Chứ không phải là chúng ta sinh ra cái là có 10 ông thần cũng theo bảo hộ mình đâu. Cái người mà sinh ra với ác nghiệp từ tiền kiếp, rồi trong kiếp này lại không tu dưỡng, lại tiếp tục tạo ác nghiệp thì người này ấy, trăm người, nghìn người may ra mới được một vị thần họ trông nom. Đức Phật lấy ví dụ giống như là cả đàn bò, đàn dê đấy. Trăm con, nghìn con cũng chỉ có một người trông nom thôi, một người chăn đàn dê thôi, đàn cừu thôi. Có đúng không? Chứ có phải mỗi người chăn một con cừu đâu mỗi người trông một con dê đâu cả đàn dê thế có khi chỉ có một chú bé mới chăn cả đàn dê trăm con có phải không đó thì ở đây cũng thế những người ác những người với tiền nghiệp ác sinh ra này và trong đời này lại tạo ác nghiệp thì người ấy không được bảo vệ nhiều trăm ngàn người mới có một vị thần họ trông nom bảo vệ thì làm sao mà tốt được đại chúng thấy không à, đấy rồi còn đây đức phật dạy tiếp nếu có người nào tu hành thiện pháp, chính kiến, chính tín, chính hạnh, đầy đủ mười thiện nghiệp, chỉ một người như vậy thì cũng có cả trăm ngàn thần bảo hộ cho rồi. Đấy, chúng thấy không? Giống như là vị quốc vương, vị đại thần của quốc vương có trăm ngàn người hộ vệ một người. Thì việc này cũng như vậy, người tu hành thiện pháp đầy đủ mười thiện nghiệp thì như có một người có trăm ngàn thần hộ vệ. Vì nhân duyên này cho nên người thế gian có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị quỷ thần quấy nhiễu. Đại chúng hiểu cái lý do chưa? Nếu người nào tu hành thiện nghiệp này, tu mười thiện nghiệp, có chính kiến, chính tín, chính hạnh đầy đủ, thì chỉ cần một người đó mà có trăm vị thần, nghìn vị thần họ ủng hộ, họ bảo vệ thế thì còn có ác quỷ nào xông vào mà mà hại người này được mà nhập người này được đại chúng hiểu không đó thế còn chỗ kia là nghìn người mới có một ông thần thì ông thần ấy cũng không đủ sức để mà quản lý hết bây giờ chúng ta mà chăn một đàn dê một nghìn con và mà đi qua một cái chỗ này rừng cho sói với lại hổ nó xông ra thì chúng ta cùng nắm chỉ đuổi được vài con thôi còn ờ, cả đàn cho sói nó vào cơ mà cả đàn sư tử hổ nó vào rồi cũng phải có con mất mạng vì nó nhiều quá mình một mình sức mình không quản lý hết không bảo vệ hết được cả đàn đại chúng hiểu chưa cho nên một ông thần mà ông trông một trăm cái người này hay một nghìn người này ông không quản lý hết thì bọn ác quỷ nó xông vào nó mới nhập người này nó mới hành người kia đại chúng hiểu chưa nào đây đây đức phật nói rất rõ để chúng ta thấy chúng ta sinh ra là có bảo vệ nhưng mà chúng ta được mấy người bảo vệ phải không một nghìn người mình mới được một ông thần bảo vệ ông này quán xuyến cũng không hết nổi ông chỉ sơ xuất một cái là bị ác quỷ nó xông vào nó, nó bắt chúng ta ngay ăn thịt chúng ta luôn thế còn ở đây cái người mà người ta có 10 thiện nghiệp chính kiến chính hạnh đạo đức đầy đủ thì một người ấy có một trăm một nghìn ông thần bảo hộ không ai có thể làm hành được người ta đấy là sự thật đấy cũng sinh ra làm người nhưng có người trăm nghìn người bảo vệ này chúng thấy giống như ông thủ tướng ông tổng thống không ông đi đâu là xe lớn xe bé đi trước đi sau và dối hết cả mắt vào không biết xe nào là xe ông thủ tướng không ai ác hại được ám hại được nhớ? người ta còn hộ vệ người ta còn có cả cái kế hoạch để bảo vệ có cận vệ một cận vệ hai cận vệ ba và vòng trong rồi vòng ngoài rồi vòng nào vòng nào nữa có chương trình hết đấy đấy một ông tổng thống một ông thủ tướng mà ông chủ tịch nước ông đi là, là vòng trong vòng ngoài bảo vệ từ trên xuống dưới ai mà ác hại được người ta đại chúng thấy không có phải đúng là trăm người nghìn người bảo vệ một người không cho nên không ai có thể xông vào đấy mà đánh ông ấy được <laughs> ai mà xông vào đánh được ông ấy đấm ông được không? không được thế còn đấy mình ấy, mình là gọi là à, gọi là nông dân và cái người gọi là phàm phu tục tử mà não lông chi điền đi ra đường mỗi thân mỗi mình đứa nào nó cũng đánh được <laughs> đi ra ngoài phố này vớ vẩn mấy đứa nó dám bắt lạt mình được chẳng có ai bảo vệ mình cả đại chúng rõ chưa nào đây là một cái lý rất là thực cho nên đức phật nói đấy tại sao lại có người ở trần gian này bị ma nhập quỷ dựa quỷ hành ma hành là vì người này không có được mấy người bảo vệ không có quỷ thần hộ vệ ít quá có ông thần bảo vệ nhưng ông còn phải mải trông cả nghìn người khác nữa cơ ông <laughs> chưa ngó đến mình cho nên bọn kia nó vào nó mới đánh trộm mình được nghe không đánh trộm mình được đấy cho nên tại sao ở đấy thầy nói với các con là khi các con quy tam bảo thọ năm giới mỗi một giới của chúng ta có năm vị thần họ bảo vệ giữ được năm giới là có hai năm vị thần rồi họ bảo vệ cho mình chư tăng phải giữ 250 giới các con biết là bao nhiêu thần ngoài ra công đức tu tập của các ngài nữa Đấy. thế nhưng nếu những vị chư tăng nào tu tập không giữ giới phá giới lung tung thì chính vị ấy cũng bị quỷ thần nó nhập cho nên vẫn có những vị tăng đấy bị điên bị khùng đấy đại chúng biết đấy có những vị tăng bị ni cũng bị điên bị khùng bị ma hành quỷ nhập có hết đấy các con hiểu chưa không phải không có đâu vì mình không tu đúng chính pháp mình không giữ gìn giới luật thì làm gì có thần nào bảo vệ mình đó chùa mình đã phải làm lễ có những vị sư như vị như vậy rồi đấy về đây để làm lễ bị quỷ nhập quỷ hành khổ lắm ấy hành mấy chục năm rồi đi tu mấy chục năm rồi vẫn bị rất khổ đi tu sai không giữ đúng giới và ở đây thầy kể câu chuyện đại chúng biết ấy, câu chuyện mà ai cũng được nghe là ngài ngộ đạt quốc sư trong kinh từ bi thủy sám đấy nha. ngài ngộ đạt quốc sư kiếp trước ấy, 10 kiếp trước là vị quan do xử cho một cái cái người nông dân này oan xử cho ông cái tội phải chết Mười kiếp trước Ngộ Đạt có tên là Ngài Viên Áng, xử cho ông nông dân này tên là Tiểu Thố, phải tội chết oan. Ông không có cái tội đấy mà xử cho ông cái tội khiến ông phải chết oan. Thế là từ đó ông báo thù. Mà nhưng mà vì kiếp, kiếp ấy là bị chết rồi, chịu rồi. Thì sau cái kiếp đó thì viên áng tái sinh làm người còn tiểu thố vẫn là oan hồn vẫn là một cái vong hồn đi theo nhưng mà viên áng kiếp sau khi sinh ra làm người thì phát tâm đi tu. Do phát tâm đi tu và giữ giới rất tinh nghiêm, cho nên ý, có rất nhiều vị thần hộ vệ. Cho nên vong hồn tiểu thố đi theo nhưng không làm gì được, không báo oán được. Và cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục tám kiếp như nữa, thì viên áng đều sinh ra làm người và đều xuất ra hết, đều đi tu và đều giữ giới rất là tốt, tinh tấn cho nên ấy, tiểu thố không làm sao báo thù được đến cái kiếp này là kiếp thứ 10 thì viên áng cũng lại đi xuất ra có pháp danh là ngộ đạt và được đến làm quốc sư cơ mà giỏi đến như vậy rất trẻ rất tài cho nên là vua phong là quốc sư thầy của vua luôn vua kính trọng lắm ngộ đạt rất trẻ và cái oan hồn của tiểu thố vẫn đi theo nhưng cũng không báo thù được nhưng sự cố này đã xảy ra khi Đức Vua quá kính trọng Ngộ Đạt, nghe không? cho nên đã tặng cho Ngộ Đạt một cái tòa trầm hương, rồi khảm ngọc ngà các thứ đấy rất là đẹp. Với lòng kính trọng của vua đối với quốc sư mà, cho nên tặng một cái tòa trầm hương cho Ngộ Đạt quốc sư. Thế và trong cái buổi mà vua tổ chức cái lễ tặng này, á, tặng cho Ngộ Đạt quốc sư trước rất nhiều các vị quan chức trong triều văn võ trong triều rồi trước rất nhiều các vị sư tăng ở trong trong cung đình nghe không? ở trong trong cung thành thế thì ngộ đạt thì lúc còn trẻ cho nên cũng cảm thấy là hãnh diện nghe không? cũng thấy cũng hãnh diện cũng tự hào được vua kính trọng mà lại được cái tòa trầm hương quý thế này khởi cái tâm kiêu hãnh đấy kiêu hãnh thôi tất nhiên thì đối với người thế gian thì người ta giỏi người ta tài người ta kiêu hãnh thì cũng cái chuyện thường thôi nhưng mà đối với người tu như thế là nó bị mất cái đức đi cho nên khi mà ngộ đạt vừa mới ngồi lên cái tòa trầm hương ấy khởi cái tâm kiêu hãnh một cái thì sao các vị thần họ bỏ đi cho nên quỷ thần họ chỉ hộ trì cái người có đức thôi nhé có thiện căn thiện đức khi mà ngộ đạt khởi cái tâm kiêu hãnh một cái thì các vị giới thần họ liền bỏ hết đi không có ai ở đấy hộ trì nữa thì ngay khi ấy thì oan hồn tiểu thố liền đột nhập luôn nhập ngay vào đầu gối của ngộ đạt biến ngay lập tức đầu gối xương phồng lên thành một cái mụn ghẻ mặt người đó đại chúng thấy một thời gian rất ngắn mà biến ngay cái đầu gối thành cái mụn ghẻ đại chúng đã bao giờ có thấy những cái mụn nó sưng rất nhanh không Đấy, cái đinh dâu có những cái đinh dâu ta vừa cậy xong nó biến cái sưng to phùng ở mặt má hết lên luôn rất nhanh có khi chỉ trong nửa tiếng đã sưng rất là to rồi Đấy. thế thầy có câu chuyện có một cái cái cô này cũng em một phật tử chỉ sau một đêm thôi thưa đại chúng một đêm cái lưỡi rất bình thường nó chỉ thấy hơi sưng một tí thôi nhưng sau một đêm lập tức hôm sau cái lưỡi biến thành một cái lưỡi quỷ nó dài xuống tận ngực này nó phồng hết cả mặt mũi hết lên nó phồng đầy hết miệng và dài xuống dưới tận ngực này kinh khủng không cháu có một đêm thôi biến dạng khuôn mặt không ai nhận ra luôn đó Tại chúng thấy nó khủng khiếp đến như vậy cho nên ông ngộ đạt đang ngồi trên ghế như vậy khi mà oan hồn tiểu thố nhập vào một cái biến luôn cái đầu gối trở thành một cái mụn mặt người nó có đầy đủ có mắt có mũi có miệng và nó lại còn nói ra được thành tiếng nữa nó mới nói bây giờ mới báo thù được ngươi đây mười kiếp đi theo ngươi bây giờ mới báo thù được khi mà các vị giới thần người ta bỏ đi không bảo vệ nữa đấy đấy là câu chuyện trong kinh từ bi thủy sám đấy và dòng ngộ đạt đau đớn quá không ngồi trên ghế được ngã gục xuống và mãi về sau thì ngộ đạt mới được một vị bồ tát báo mộng cho à, phải đến cái suối đó lấy cái nước đó mới rửa được cái oan khiên này Đấy. đó thì cho nên sau đó ngài ngộ đạt về khỏi được cái, cái mụn mặt người rồi mụn ghẻ mặt người ngài ngộ đạt về mới viết ra bài kinh từ bi thủy sám để cho chúng ta sám hối đấy chúng ta sám hối các tội của mình đấy ngài cũng phải sám hối cái tội của ngài đấy vu an ác hại cho người nghe không đấy. rất là nguy hiểm đó thế thì đây là một câu chuyện để minh chứng khi chúng ta không có các vị thần họ hộ trì họ bảo hộ chúng ta sẽ bị ma quỷ nó dựa nhập nó hành chúng ta đấy là lý do nhé nên là câu chuyện rất rõ ràng và đây kinh đức phật nói rõ để đại chúng thấy vậy chúng ta muốn được nhiều người ủng hộ thì sao thì phải tu tích cái đức của mình tu giới tu đức cho thật tốt đương nhiên thôi ở đây thầy nói thực sự một ai trong đại chúng này mà sống có đạo đức tốt đẹp thì tự nhiên mọi người rất yêu quý rất bênh vực đúng không mình sống chẳng ra gì ăn gian nói dối lười biếng phải không à, rồi lại liên thiên nhiều chuyện lại trộm cắp nữa thì đến lúc có sự kiện gì không ai ta bênh, không ai ta bảo vệ mình. Còn mình sống mình rất tốt, sống trong chúng rất tốt, rất nhiệt tình, giúp đỡ mọi người, lăn xả công việc, hy sinh về đại chúng, phụng sự. thì tự nhiên mình làm sao ai cũng thương, ai cũng quý, ai cũng muốn giúp đỡ. Có đúng không? Cũng bênh vực bảo vệ mình. Đấy là lẽ tự nhiên. Thì chư thần người ta cũng thế, cái người này phải có đức, có giới người ta mới bảo hộ, bảo vệ còn mình không có giới có đức không ai ta bảo vệ rất ít ờ, một ông thần ông phải châm nếu những cái người ác thế một ông thần trông cả ngàn vạn người ừ. <laughs> còn thấy không đấy ờ, đó vì không có người bảo vệ cho nên chúng ta mới bị ác quỷ nó hành nó nhập